bấm vào đây để đăng ký kênh cho mình xong sau đó bấm vào chuông ok và bây giờ chúng ta cùng đi làm nha let's go Música